Go dép 8 ngàn 8 ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn Rồi ok Và bây giờ mình sẽ lấy máy điện thoại ra và mình đặt thử một cuốc xe từ đây lên tới ờ, cầu chợ già ha Và đầu tiên mình sẽ mở ứng dụng ra à, cái ứng dụng Gojek của mình là cái dịch vụ Go dịch vụ xe hai bánh nó là dịch vụ Go Ride nha chứ không phải là Go 3 như ở trên phiên bản ờ, Go Việt ngày trước và bây giờ không nói nhiều nữa mình sẽ tiến hành mình ờ, đặt thử một chiếc xe mình sẽ đặt từ đây lên ờ, lên tới cầu trà già đi xe có giá là 8 ngàn mấy bạn ạ mình đặt luôn tài xế sẽ sớm đến các bạn à, tài xế là số xe là 59 là 2 72 03 mình sẽ tiến hành mình gọi cho tài xế luôn ha alo dạ anh tài xế không anh à, em à, rồi rồi ờ, em anh cứ từ từ anh đi em đợi được không sao nha rồi ờ, em ở ngay cái chấm định vị anh cứ đi từ từ đi đừng không có gấp gáp gì để không ấy em cứ thông thả à, em ở đây thông thả em đợi không vấn đề gì hết nha rồi ok ok ok ok ok vậy là mình đã gọi điện cho tài xế ha và tài xế đang ở bên kia đò thì mình cũng nói với tài xế là anh cứ thông thả anh qua chứ à, mình cũng không làm khó để không mất công mất chuyện à, ảnh đi nhanh á lỡ gây tai nạn hay là một cái vấn đề gì đó xảy ra không hay nha tài xế người tới cho mấy bạn ơi do cái định vị nó sai cho nên nó đưa tuốt vô tới tận đây dạ chào anh anh là tài xế à, trương hữu lợi phải không anh à, em là đặt lên cầu trà già à. rồi cho em xin cái nón dạ, rồi hôm nay chạy được à, mấy điểm anh được uh, mới năm điểm mấy à à dạ Bốn 4 đơn 5 đơn đơn này đơn thứ sáu à dạ em uh, đang nhiều là... khi đường giống vậy nè đi tới chỗ tao quỷ đúng rồi đi tới chỗ quỷ em không? nãy em dòm mà em không biết rồi anh cứ ấy thôi em Vô trước đây cũng người đàn hoàng <laughs> em trước đây cũng không uh, em trước đây cũng làm tài xế vô việt à, à, em nghỉ đây được ba bốn tháng rồi em đang làm một cái clip để trải nghiệm cái ờ, khuyến mãi của chiếc xe anh cứ yên tâm em đi thì em trả đầy đủ chứ không gì hết <laughs> chứ không có ờ, phải là ấy khuyến mãi đâu giờ ờ, mời các bạn cùng đồng hành với tài xế nha let's go chàng trạng quỷ hoài ghét rồi thấy con chạy đó giờ đâu đủ điểm đâu tại vì một số khách người ta đợi lâu chứ còn em thì đường này là cái đường lớn đó rồi đường, đường, đường trái ra mà đường này là người ta chưa biết tới mua dép đó cho nên quy định có ổn không qua kia đâu hả? À, qua kia cũng được, nói chung anh thấy thuận lợi đâu anh dựng đó à, em cũng đi thử cho biết chứ cũng không có công chuyện gì hết á để thử để lấy kinh nghiệm quay đi đường ta đi có sao không anh <laughs> đóng chợ mà rồi à. rồi vừa trải nghiệm xong một cuốc xe nãy trả trước anh cái tiền đầu nè gì ra cái đó gạch rồi ha nãy trả trước anh cái tiền đầu nè rồi ha rồi lại trả cho anh được rồi có tám ngàn à, nhưng mà anh cứ cầm đi rồi cảm ơn anh nha cái nón cái nón quan trọng ờ à, cái nón quan trọng đó không mà không nhấp nhiều khi quên em dính vụ mất nón chạy đi kinh hoài gì rồi ok em trả cái nón rồi cảm ơn anh nha chúc anh có những cuốc xe thành công vui vẻ ờ, thêm nhiều cuốc xe ok và bây giờ mình đã tới rồi mình đang ở ờ, khu vực quận 5 dưới tân cầu trà già này và bây giờ mình sẽ ờ, tìm cách đi bộ qua bên kia đường để mình đi về ngoài đây gió mát gió lại để ờ, ngồi ở đây để mình ờ, đặt một cuốn xe khác mình đi về tại vì ở bên kia nó ồn ào quá nói không có nghe gì hết với là ở đây tài xế nó dễ kiếm hơn và mình bây giờ mình sẽ móc điện thoại cho mình đặt một cuốn xe về ờ, quay về chỗ cũ ok màn hình của chúng ta đây ok Ok tài xế của mình là Lưu Văn Kiệt Số xe là 59U215283 ha à, Tài xế của mình là một ông chú Chắc cũng lớn tuổi rồi à. à, Chú Kiệt Nên là mình phải à, biết cách nhìn vô đây để à, mình đoán xưng hô lễ phép hơn với ta à, Tài xế của mình đến nè Dạ con chào chú Con về à, phường 7 quận 8 á 7 quận 8 nhưng mà đường gì vậy con? dạ cái đường số 1 chú cứ ờ, chạy đi rồi có gì con chỉ cho giờ mình đi đường nào qua cầu à? qua cầu trà già ha xuống ờ, đường qua, là... Ờ, qua thành phố à ờ, không qua, qua cầu trà già lên, lên, lên dạ dạ rồi chú con xin cái nón qua nãy con thấy anh ráp ngoắt lại mà nó nói ủa sao ông bận đồ ráp vậy chú có lên cầu trà già thì giờ có gì công trình vậy là mình đã hoàn thành xong ờ, trải nghiệm hai cuốc xe Gojep thôi. Mỗi cuốc xe 8.000 tổng hai cuốc xe của mình là 16.000 thôi. Và mình đã được gặp hai tài xế rất là dễ thương và rất là nhiệt tình. Và nếu anh em ờ, có nhu cầu đi lại thì hãy ờ, tận dụng cái khuyến mãi của Gojek hôm nay để mình sử dụng cái dịch vụ xe Honda hai bánh của Gojek ha rất là tuyệt vời các bạn ơi và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like bấm subscribe và bấm chia sẻ cho mình nha bye bye